cùng với đó thì còn có hai cái trận tại bán kết giải U20 uh, ờ, châu Á. Đầu tiên là trận bán kết vào lúc 5 giờ giữa cái thằng U20 U20 Gác với U20 Nhật Bản diễn ra vào chiều nay. Thứ hai là cái trận đấu giữa U20 Uzbekistan với U20 Hàn Quốc. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 21 giờ nha anh em, tức là 9 giờ tối nay do tiếng ghi lộn cái cái ờ, tiêu đề của cái này được diễn ra vào lúc 21 giờ nha anh em trận này. Đấy, ngoài ra còn có trận uh, C1 đó này. Đấy, trận C1 giữa uh, đây Chặn C1 lượt về giữa Man City với Leipzig được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng phi ờ, hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai đấy cùng giờ cũng có trận giữa lượt về giữa Porto với Inter Milan thì tiến đã lên rất nhiều video ở các trận đấu này rồi anh em có thể tham khảo các mã kèo này nhé đấy thì quay lại với uh, cái kênh ờ, YouTube tiến sau kèo thì tiến sẽ tiếp tục lên cho anh em thêm một cái trận đấu đá bù luôn đá bù vòng uh, thứ 8 uh, xin lỗi anh em đá bù vòng 7 chứ cái trận này đá bù vòng 7 nha đây thì trận đấu giữa Southampton với Benford cái trận đấu vụ vùng 7 ngoại Anh được diễn ra vào lúc 2 ờ, giờ 30 uh, ờ, rạng sáng ngày mai cũng như là phi hôm nay đấy thì trước tiên Tiến đưa ra về cái phân tích nhận định cũng như cái tỷ lệ kèo của trận đấu này thì thì Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu của hai đấu này. Đây thì uh, hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo như sau. Đây, đội khách Benford chấp đội chủ nhà với mức chấp là đồng nữa cùng với đó là mã kèo đồng này cũng có mã kèo ở Benford chấp nửa trái trước số Southampton luôn đó rồi cũng có thêm cái kèo là đội chủ nhà Southampton chấp ngược thằng Benford với mức là 0.25 luôn đó anh em thấy không rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi à, mã kèo tài xỉu cũng vậy có từ mức 2.5 cho đến à, 2.75 à, này rồi 2.25 rồi à, hòa cả chặn rất là nhiều mã kèo luôn nha anh em đấy thì do tiếng nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm nên hiện tại những cái mã kèo này tương đối là ít chưa nhiều lắm đấy thì ngoài ra còn có mã kèo tỷ số này à, nhưng mà tiến công một điều muốn nói với anh em trước khi mà cái giờ bóng lăn tầm 3 đến 4 tiếng ấy thì cái trang cái trang này cái trang uh, uh, chơi banh bóng này nó nhà cái nó sẽ ra thêm rất là nhiều mã kèo cho anh em ví dụ như là kèo gốc rồi kèo thẻ rồi kèo gung cả giữa chặn này rồi kèo gung trước chặn rồi rồi à, kèo cả hai đội ghi bàn rồi rất là nhiều mã kèo anh em đặc biệt là cái mã kèo kèo gốc thì anh em coi cái kênh youtube của tiến thì chắc chắn là cũng gắt kết các mã kèo gốc mà tiến đã đưa ra đúng không thì mã kèo gốc của tiến đưa ra lúc nào cũng cái tỷ lan nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với các cái mã kèo ờ, mà anh em chơi kèo chấp kèo chặn này đó chơi bánh bóng mà anh em chơi kèo gốc thì cái tỷ lệ thắng nó sẽ cao hơn rất là nhiều đấy tiến chia sẻ với anh em về cái kinh nghiệm chơi về kèo gốc nhá đó và và trước khi mà mà đưa ra cái tỷ lệ kèo cũng như là phân tích trận đấu một lần nữa thì ờ, anh em tiến cũng có lời ờ, chia sẻ với anh em như sau đây thì có nhiều anh em hỏi tiếng ấy thì thì vào cái nhóm của tiếng là là những cái mã kèo mà tiếng đưa ra cho các anh em là có chuẩn không hay là là à, những cái mã kèo đó tiếng có sâu có phân tích kỹ càng không hay là chỉ cho bừa cho bậy anh em vào tại anh em thua thắng gì tiếng cũng không mắc gì hết à, thì thì tiếng có cho thật lòng không hay là có phân tích kỹ càng hay là cứ thích cái gì là chó đó thì tiếng nó thẳng thẳng với anh em luôn nhá tiếng cũng như anh em thôi các nhưng mà ngược lại tiếng là cái người mà am hiểu về bóng đá cũng như làm về cái việc mà mà nhận định cũng như phân tích các trận đấu và đưa ra các mã kèo cho anh em đó anh em tin tưởng thì anh em vào còn không thì thôi tiến không bao giờ ép buộc anh em đấy và những lần mà tiến lên video tiến có nói nhiều lần trên video chỉ là những mã kèo tham khảo thôi đấy tuy là tham khảo nhưng mà tiến vẫn nói rất là nhiều cũng như là phân tích nhận định từng ly từng tí cái trận đấu cho anh em đó chứ không phải là tự lên đầu cái là tao thích mã kèo này tụi mày cứ vào cái mã kèo này như tao đi đấy không bao giờ như vậy anh em tiến phải phân tích rất là kỹ luôn anh em xem anh em cũng hiểu rồi đấy còn riêng trên nhóm tại sao tiến hay nói là trên nhóm cho mã kèo chuẩn thì tại vì trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng khi đó đề cách mã kèo trên trang nó nhiều hơn này cũng như là những cái thông tin về lực lượng cầu thủ có cầu thủ nào ra sân cầu thủ nào bị chấn thương vắng mặt chơi với sơ đồ nào công hay thủ đó rồi đội nào cần điểm nhất rồi nói chung là xét về rất là nhiều đó thì lúc đó tiến mới dám đưa ra những cái mã kèo chuẩn nhất lên trên nhóm cho anh em theo biết chắc là nó sẽ không ăn 100% banh bóng mà anh em đâu có ai nói trước được gì đâu đúng không khi nào mà tiến nói mà cái mã kèo đó chắc chắn ăn 100% đấy lúc đó mới là cái lúc đó mới là tiến là là là theo cái dạng mà bịp bợm rồi lừa đảo anh em đấy còn cái này tiếng nói rõ những mắc kèo tiếng đưa cho anh em chỉ chuẩn ở cái mức nào thôi đó anh em thấy mà hợp lý ok thì anh em vào chứ đâu có ai biết chiếu được kết quả đâu anh em cái này là tiếng chia sẻ thật lòng nhá đấy nhưng mà nếu mà như tiếng anh em mà như tiếng anh em sẽ hiểu một người mà làm bánh bóng mà hiểu rõ về cái thông tin cũng như là có những cái thông tin về lực lượng đội hình này rồi các cầu thủ chơi với sơ đồ nào ra sân ra sao trước giờ bóng lần thì những cái thông tin đó rất là hữu ích nha anh em sẽ giúp chúng ta tăng cái tỷ thắng kèo nhiều hơn đó còn anh em chơi theo cái dạng hình xui mới gũi thí dụ như hang này đá nhau đi ừ anh em thấy bên Benford này chấp kèo trên này ăn mức ăn cao quá chắc là khó ăn lắm hòn dưới này ăn ừ mất ăn thấp quá rồi anh em vào dưới đấy rồi tự nhiên là ờ, cắm kèo như là ừ thằng này thí dụ như chấp một trái đi thằng này chấp cao quá anh em chắc là thằng này thắng cao lắm rồi anh em vào cái thằng này đấy chơi bánh bóng đâu phải như vậy đâu anh em đâu phải chấp cao lận đâu phải mà mà mà uh, kèo dưới là sẽ thua đâu đó có những mặt kèo mà thậm chí là cái thằng kia nó chấp hai trái hai trái gửi đi nhưng mà thằng kèo dưới vẫn ăn ngược luôn thậm chí là thắng trong trận đấu luôn chứ không phải thắng riêng mã kèo nữa đấy banh bóng không có đơn giản đâu anh em phải tìm hiểu kỹ lưỡng các uh, đội hình này nọ các kiểu rồi mới mới đưa lên mã kèo cho anh em tham khảo chứ đâu chưa bùa bãi anh em được đúng không <coughs> nói chung thì uh, cái việc mà vào nhóm của tiến để lấy những mã kèo chuẩn trước giờ bóng lăn thì tiến chia sẻ thật một lần nữa vào nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí tiến sẽ không thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết anh em nhớ nha tiến không thu một đồng phí không thu lọc lá gì hết đó còn cái việc mà anh em vào nhóm anh em ăn kèo mà tiếng cho cái việc mà anh em gửi tiếng tiền cà phê hay là hay là cái vốn gì à, lọc lá gì đó cái đó là cái chuyện riêng của anh em tiếng không bao giờ xin nha đó nói thẳng ra như vậy cái chuyện nó chuyện riêng của anh em thôi anh em mến anh em thấy tiếng châu ok anh em có lãi thì thì cái việc nó là tùy tùy anh em thôi còn cái việc mà vào nhóm này chắc chắn là không bao giờ thu phí thu, thu gì hết đó à, và sẽ có hai cái điều kiện để cho tiếng cho anh em vào nhóm điều kiện thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn ít nhất là từ một hai củ trở lên anh em nhớ nhé ít nhất cũng phải từ một hai củ trở lên đấy với cái số vốn đó thì tiến mới có thể uh, chia kèo cho anh em để ra vào hợp lý nhất nhớ nha anh em kiểu như là tiến sẽ cho anh em các mã kèo chơi à, như kèo thẻ kèo gốc này nọ hay là kèo chặn đi tiến sẽ cho anh em thêm những mã kèo để anh em dằn lại cái tỷ số cũng như là kèo gung giữa chặn để tránh cái việc mà mà đen đuổi thua cái chặn đó nhưng mà bù lại anh em sẽ ăn được cái mã kèo gung kèo thẻ rồi kèo tỷ số nó sẽ gỡ gạt là phần nào thậm chí là thắng ngược luôn cái mã kèo này đấy cái đó là chắc chắn là như vậy anh em chứ đừng có cầm vài trăm ngàn rồi xin vào nhóm của tiến nói thẳng là tiến không có giúp đỡ anh em anh em đó đâu nha anh em cầm vài trăm vào đừng có suy nghĩ cái kiểu mà uh, cầm vài trăm sẽ ăn lên vài củ và chục củ thì cái chuyện nó không có xảy ra đâu anh em đấy đó rồi vào nhóm để lấy kèo đánh bên ngoài đánh qua thầu qua cò để anh em chơi như vậy để làm gì đúng không trên trang ăn rất là cao nè thậm chí là nhiều mã kèo để mình chơi mà không ai ai biết gì hết tự chơi tự bảo mặt đó ăn thua cũng cho không ai biết luôn còn anh em chơi bên ngoài bên thầu qua cò anh em suy nghĩ thử đi à, như cái kèo này thằng Benford chấp 0.25 ăn bỏ một ăn 2.14 à, có nghĩa là bỏ một củ thu về được hai củ 140 140k đấy rất là lãi mà nếu như anh em chơi bên ngoài với cái mã kèo này thì thằng thầu còn cò nó dẫn cho cái mã kèo chấp như vậy nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là bỏ một ăn 1.8 1.9 thôi đó nó sẽ cắn hết một mớ từ anh em đúng không anh em thua thì thì anh em là người chịu thiệt nếu mà anh em thắng thì thằng thầu còn cò nó sẽ cắn được một số vốn từ anh em đấy anh em chơi như vậy thì giống như là mất tiền ngu rồi đúng không đó chỉ đút tiền cho tụi nó ăn thôi chơi như vậy để chơi làm gì đó thì nói tóm lại <clears throat> nếu anh em thật sự mà đang xa bờ đang thu tha muốn vào nhóm cùng mà uh, gỡ gạt cũng như đầu tư một cách hiệu quả nhất cùng với Tiến thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái Telegram hoặc là cái số Zalo Tiến có để ở dưới màn hình ở góc các góc video này. Đấy, anh em cứ liên hệ đi. Đáp ứng đủ hai cái yêu cầu đó Tiến sẽ cho anh em vào nhóm à, và không thu phí gì từ anh em hết, nhớ nha. Đấy, ok và quay lại với cái video này à, thì à, với mã kèo mà những mã kèo mà tiến đã cho ra à, cho anh em xem tham khảo hiện tại thì à, trước khi mà đưa ra cái kèo mà tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến đi phân tích cũng như là nhận định cái trận đấu này nhá. đây thì trước tiên nói về đội chủ nhà thằng à, thằng à, Southampton thì Southampton hiện tại trên bảng xếp hạng đội bóng này à, đang có được 22 điểm và đứng ở cuối bảng xếp hạng ở nhóm nguy hiểm đấy nhưng mà cái vị trí của thằng Southampton hiện tại vẫn à, còn cơ hội rất là sáng khi mà những đội ship trên ở vị trí an toàn từ vị trí thứ 12 ờ, cho đến 17 nè anh em để ý này, cách biệt từ cái nhóm là 12 cho đến 20 là 8 bậc trên bảng xếp hạng nhưng mà cái khoảng cách chỉ từ 5 ờ, điểm tối thiểu mà thôi đấy nếu như mà Southampton làm tốt và chiến thắng ở trận ở trận đấu này ít nhất là có ờ, được một điểm đi thì Southampton sẽ vượt qua hàng lít nếu như mà Southampton có được 3 điểm và giành chiến thắng trận đấu này Southampton sẽ chính thức uh, uh, đứng ở vị trí thứ 15 16 bảng xếp hạng và bỏ xa nhóm nguy hiểm đấy nói chung là cái bảng đấu này vẫn đang rất là hấp dẫn anh em và chưa biết được chắc chắn đâu nào sẽ gớt hạng vào mùa này đâu đấy chỉ cần Southampton làm tốt hơn thì chắc chắn một sức để uh, ở lại ngoại hạng Anh là hoàn toàn có thể đối với Southampton còn về uh, Benford đội khách Benford thì uh, <coughs> có một mùa giải thi đấu đang rất là tốt khá tốt luôn anh em anh em thấy đấy Trải qua 25 vòng đấu thì Benford có đến 38 điểm, 9 thắng 11 hòa và chỉ nhận 5 thất bại mà thôi. Đó. Thì cái bàn cái cái số mà à, chặn thất bại của cái thằng Benford này chỉ chỉ xếp sau những cái ông lớn như là uh, Man City này, rồi Arsenal này, đặc biệt là hiện tượng Newcastle. Nhưng mà riêng Newcastle thì thời gian gần đây anh em thấy đó, thi đấu à, khá là tệ, chỉ toàn hòa với thua thôi, thắng thì rất là hạn chế. Đấy. <coughs> rồi hiện tại Benford à, vẫn còn cơ hội rất là sáng để bước vào cái vị trí top 5 cũng như là top 6 dự cúp C2 ở mùa giải năm nay đấy Benford anh em có thể thấy kém Liverpool top 6 với 4 ờ, điểm cách biệt mà thôi và còn Benford thi đấu ít hơn một trận nữa đó còn vị trí top 5 chỉ với 6 điểm cách biệt mà thôi mọi ờ, cái cơ hội hoàn toàn còn đối với Benford nếu như muốn giữ cúp châu Âu thì thì phải cố gắng hơn rất là nhiều à, từ thời điểm hiện tại đấy thì Ờ, cả cái hai đội bóng này đều có những cái mục tiêu riêng anh em đấy và xét về cái phong độ thì anh em có thể thấy này uh, đội chủ nhà Southampton thì sau khi trải qua cái chuỗi trận mà khá là thất vọng chỉ với hai chiến thắng uh, và có đến 6 thất bại trong 8 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì thì ở hai trận gần đây nhất tại ngoại hạng Anh thì Southampton đã lần lượt giành chiến thắng 1-0 trước uh, Hằng Leicester và có được 3 điểm này và mới đây nhất thì Southampton đã xuất sắc uh, cầm hòa được MU với ờ, tỷ số không đều và thậm chí là Southampton uh, ờ, nếu mà làm tốt hơn là có thể giành chiến thắng ở trận này luôn em vì uh, ờ, MU phải chơi thiếu người từ gắt sớm từ đầu của trận đấu đấy và với 4 điểm có được sau hai trận đấu gần nhất thì cũng giúp cho Southampton từ 18 điểm vươn lên 22 điểm và tiếp tục cái cơ hội mà mà cạnh tranh cái vé chủ hạng của giải năm nay đấy còn về đội khách Benford thì Benford ở 10 trận gần nhất thì có đến hai trận đã bị à, đã bị hủy rồi bị về lại rồi anh em đó chính là trận đấu với Fulham với à, à, với Manchester United tại ngoại hạng Anh thì hai trận này đã bị hủy nha và tính riêng ở 8 trận gần nhất trừ hai trận này ra thì thì cái thằng Benford này à, có phong độ tương đối tốt vì chỉ nhận hai thất bại mà thôi à, và trong đó có hai à, chiến thắng và ba trận hòa đấy và các uh, chiến thắng và các trận hòa của Benford cũng rất ấn tượng này như là trận hòa 1-1 trước uh, đội đầu bảng Arsenal này đó rồi trận thắng đậm trước ờ, uh, tên ba không rồi trận thắng ờ, hai không trước trước Bournemouth đấy thì ờ, quay lại với cái cuộc đối đầu này thì cả hai đội đều đang, có phong độ khá là ổn khi mà bước vào trận đấu này đấy riêng Benford thì mới đây nhất thì trái trận làm khách của Benford trên sân của Everton thì cũng đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-0 đấy Everton trận gần nhất làm khách anh em nhớ nha trận gần nhất làm khách thì Benford đã phải nhận thất bại. Còn Southampton chặn gần nhất trên sân nhà thì Southampton đã giành được chiến thắng 1-0 trước Leeds. Đấy sau về phong độ thì thì thằng Southampton này đang có lợi thế hơn chút xíu cũng như là cái tinh thần à, thi đấu khi mà vừa có được 3 điểm trước cái thằng Leicester này. Đấy. <coughs> Còn cái thằng à, <coughs> Benford thì vừa trải qua một trận thua à, đáng xấu hổ trước Everton. Đấy, trên sân khách thì so với cái phong độ mà sân khách sân nhà thì hiện tại Southampton chỉ uh, uh, chiếm lợi thế một ít hơn một ít thôi anh em so với Benford thôi đấy còn trong lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy ở cái trận uh, ờ, ờ, lượt về vừa rồi trận lượt về anh em chứ không phải lượt đi nha trận lượt về tại ngoại hạng anh vừa, vừa rồi thì Benford đã giành chiến thắng ngay trên sân nhà chứ hình tên này với tỷ số là 3-0 đấy và ở mùa giải năm ngoái thì hai đội bóng này cũng đã từng gặp mặt nhau và uh, Southampton đã giành chiến thắng 4-1 ở lượt đi, còn lượt về thì Benford đã giành chiến thắng ngược 3-0. Mỗi đội đều có những cái à, tôn tính riêng cho mình và đều thắng cách biệt với ba bàn. Đấy. Và riêng ở mùa giải năm nay thì ở trận lượt đi đã bị hoãn rồi anh em, là bữa nay là cái ngày đó lại cái trận lượt đi vòng à, vòng 7 này. Đấy. Còn riêng trận lượt về mới đây thì Benford đã xuất sắc đánh bại được à, Southampton 3-0 ngay trên sân nhà của mình. Đấy, nếu như mà kịch bản được diễn y như cái trận lượt về ở mùa giải trước à, như ở trận lượt đi lượt về ở mùa giải trước thì anh em có thấy ben Benford vẫn thắng 3-0 y như nhau ở trận lượt đi này ở trên sân nhà của Benford này đấy nhưng mà khi về sân nhà của Southampton thì Southampton thi đấu rất là tốt đó ở mùa giải trước Southampton thắng tới 4-1 thì mùa giải năm nay tiếp tục thì thì Tiến vẫn có một cái sự tự tin dành cho cái thằng à, Southampton trên sân nhà dù cho là là nằm ở cửa dưới trong cái cuộc đối đầu này đấy và xét về tất cả cũng như cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho anh em đấy thì à, Tiến gắt kết thằng Southampton dù với mức chấp chỉ là 0.25 mà thôi thậm chí có mã kèo đồng đấy riêng tiến thì thì thì tiến sẽ khuyên anh em nên vào cái mã kèo uh, Southampton Southampton được chấp uh, ờ, 0.25 cả chặn nha anh em đấy nếu như mà anh em tự tin hơn vào cái thằng Southampton này có thể vào luôn cái mã kèo đồng với mức là bỏ một củ ra ăn được hai củ uh, ờ, 130k rất là lãi nhưng mà chưa anh em vào được cái mã kèo uh, uh, tên được chấp 0.25 này nếu mà trận đấu này có về với cái tỷ số hòa thì anh em vẫn húp được nửa mâm cái mã kèo này đấy ok cho anh em riêng cái trận đấu này thì tiến sẽ không cho anh em cái mã kèo góc nha vì kèo góc của hai đội này đang lên xuống khá là thất thường à, tiến thấy là không an toàn nên tiến sẽ không có mạo hiểm mà cho anh em vào cái kèo góc đấy và chốt lại đây tiến sẽ cho anh em là hai cái mã kèo nha trước tiên là cái mã kèo à, đội chủ nhà Southampton cộng 0.25 ft đấy <coughs> trước tiên thì tiến sẽ cho anh em mở kèo này nha chủ nhà sâm tên cộng 0.25 ft anh em dằn thêm cái tỷ số anh em dằn thêm cái tỷ số là à, một đều cũng như là cái tỷ số 01 cho tiến nhớ nha 01 cho Benford đấy ok cho anh em anh em nhớ nha anh em vào cho tiếng cái mã là kèo nè sau hôm tên được cộng 0.25 ft đó cùng với đó là anh em dằn lại cái tỷ số 11 cả chặn ok chưa và cái tỷ số thứ hai là anh em dằn thêm mã tỷ số là uh, ờ, sau hôm tên thua 01 cả chặn trước Benford đó anh em nhớ nha đấy tiếng ghi vậy cho anh em hiểu rồi chứ anh em cứ nhớ cho tiếng nha dằn hai cái mã tỷ số này kèm theo cái mã là Southampton được chấp 0.25 thì anh em chơi theo cái cách của Tiến thì chắc chắn sẽ có lãi còn ví dụ như anh em ờ, <coughs> đây Tiến sẽ chia sẻ cụ thể cho anh em nè như anh em có vốn là năm củ đi đây thì anh em sẽ dằn cho Tiến <coughs> anh em sẽ vào hàng Southampton này với cái mức là 4 củ đấy và anh em dằn cái tỷ số 11 này à, 500 500k đây và anh em dằn thêm cái tỷ số mà 01 cho Benford này 500k ok cho anh em đó với số 4 tiến chỉ ví dụ cụ thể cho anh em hơn ha với số 4 năm cũ anh em có thể vào các mã kèo như tiếng đó ví dụ như cái kèo này mà về với cái tỷ số mà mà à, kèo đồng hòa một đều nếu mà trận này về với một đều anh em sẽ húp được nửa mâm cái mã kèo này đó nửa mâm cái bốn cũ này cũng như là húp luôn cái mã kèo tỷ số 500k đó mã kèo tỷ số 500k hiện tại 11 là anh em có thấy ăn 6.2 là anh em bỏ ra 500k anh em có thể ăn được uh, uh, 3 triệu ba triệu mấy đấy đấy và anh em vào dần thêm cái mã 01 này cho Benford trừ cái trường hợp mà anh em uh, à, trận đấu này về với tỷ số 1 không dành cho Benford thì anh em sẽ gãy đi cái mã kèo này cũng như thua cái mã kèo này luôn nhưng mà bù lại anh em sẽ húp được cái mã kèo là Benford đây Benford thắng 1 không 5 ăn 7.6 thì bên Ford 500k ăn 7.6 anh em cũng ăn lên được là gần 4 củ đấy tổng kết bỏ 5 củ ra nếu đen anh em chỉ cần thua chỉ thua khoảng một củ thôi nhưng mà nếu uh, trận đấu này đỏ anh em sẽ thu về được tới uh, gấp đôi cái số số 4 này đấy chơi như vậy thì mới có lời có lãi đúng không anh em chứ anh em chơi mà mà mà chỉ thích đội nào vào đội đó mà không biết dằn kèo dằn tỷ số này nọ thì chắc chắn là, là sẽ rất khó có lãi dành cho anh em đấy ok thì tiến sẽ chốt lại cho anh em các mã kèo này nhá còn cái số 4 này là tiến chỉ ví dụ thôi anh em xem mà tham khảo nha đấy ok thì anh em thấy những cái nhận định cũng như là những mã kèo mà tiến đưa ra mà thấy hợp ý với anh em hoặc là thấy tiếng nhận định hay thì anh em ờ, cứ vào còn không thì có thể vào kèo ngược lại đấy còn những mã kèo mà chuẩn chính xác hơn thì trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng thì tiếng sẽ lên trên nhóm cho anh em theo đấy còn những anh em nào mà muốn vào nhóm thì như ở đầu video tiếng đã nói chỉ cần có số 4 từ 1 đến 2 củ trở lên phải có cái số 4 từ 1 đến 2 củ nhá thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đó còn chơi cùng Giang với Tiến thì chắc chắn là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng mà số tài khoản ngân hàng đó phải có đăng ký ờ, phải có xài đăng ký chuyển tiền online để anh em có thể nạp cũng như là rút vào cái tài khoản ngân hàng trên cái trang đó đấy chốt lại anh em cần vào nhóm đủ hai cái điều kiện đó thì Tiến sẽ lập tức đưa anh em vào nhé Ok thì anh em nếu nào mà yêu quý Tiến ấy thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn ờ, đăng ký theo dõi kênh Tiến soi kèo cũng như để lại một like ở video này và đừng quên ấn luôn cái nút đăng ký theo dõi cái kênh ờ, Tiến bóng đá cái kênh mới lập của Tiến nha đấy thì cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư